Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng số kèo nhé. Thì uh, như Tiếng đã nói trước khi trước khi mà Tiếng đi uh, du lịch như ở video trước, Tiếng nói là Tiếng có đi du lịch 3 ngày. Thì uh, sau khi Tiếng mong là Tiếng đi du lịch về sẽ uh, được anh em ủng hộ là từ cái kênh này trong tháng 3 uh, cái kênh Tiếng số kèo nha anh em. Trong tháng 3 sẽ đạt đến cái mốc là 1k lượt đăng ký theo dõi kênh. Đấy thì lúc mà tiến có nói ở ba ngày trước thì cái kênh lúc đó chỉ mới 900 sub thôi 800 mấy 900 thôi đó thì uh, sau hai hai ba ngày đi về đi du lịch về thì anh em cũng đã ủng hộ cho tiến lên đến 1k mốt sub hiện tại đấy hơn 200 lượt đăng ký thì uh, tiến cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ tiến trong cái thời gian qua đó và cái mục tiêu mà đạt hơn mức 1k sub trong cái tháng 3 này của tiến cũng đã hoàn thành đó và cũng vì vậy mà tiến cũng ờ, sẽ có một món quà dành cho anh em là tất cả những trận đấu mà tiến lên từ bây giờ thì chỉ cần anh em dự đoán và nhận định cái tỷ số đó dự đoán cái tỷ số mà nhanh nhất sớm nhất và đúng nhất thì tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k trong mỗi video luôn nhé anh em đó chỉ cần trong mỗi video anh em nhớ nhé trong mỗi video tiến đăng lên anh em chỉ cần một like một bình luận về cái tỷ số của trận đấu mà tiến đã lên cái video thì chỉ cần chính xác nhất chuẩn nhất đó và sớm nhất đạt đủ điều kiện là có bình luận có cái like và thì tiến sẽ dành tặng lập tức 500k cho anh em đó ok nha anh em đấy thì quay lại với cái video ngày hôm nay đó về lại cái kênh tiếng bóng đá đi tiến sẽ đăng video tại cái kênh tiếng bóng đá nhé thì trong video lần này tiến sẽ nhận định và phân tích thêm cho anh em cái trận đấu uh, hai cái trận đấu nha anh em hai cái trận đấu tại giải ờ, Bundesliga 2 đó là cái giải hạng nhì của Bundesliga nha anh em thì trước tiên tiến sẽ nhận định sớm cho trước cho anh em cái trận đấu giữa uh, ờ, uh, Nunbet với cái thằng Damta nha anh em đây đấy thì hiện tại trước khi trước khi mà đến với cái nhận định phân tích trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé Ok đây anh em, thì hiện tại nhà cái đã đánh giá đội khách là đam đam ờ, Damsela Ờ, có tỷ lệ thắng cao hơn đội chủ nhà với cái mức chấp lần lượt là 0.25 nè rồi 0.5 cả chặn nữa à, cùng với đó là có mức kèo hòa kèo đồng nữa nha anh em thì kèo đồng thì cái đội cửa trên là đám ta có cái mức cược ăn hơi thấp nha anh em bỏ một ăn 0.54 đó và nếu anh em vào cái kèo đồng đội chủ nhà này thằng nung bet thì anh em bỏ một ăn 0.61 cái tỷ lệ ăn ờ, ăn kèo rất là cao đấy thì những anh em nào mà thích mã kèo nào thì có thể đầu tư vào mã kèo đó còn không thì anh em có thể chờ tiến đưa ra cái cái cái sự lựa chọn của tiến trong cái video tham khảo này anh em hợp ý trùng mã anh em vào luôn còn nếu muốn chuẩn hơn thì anh em cứ đợi uh, ờ, ờ, cứ đợi tiến uh, khi mà trước giờ bóng lăn ấy trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng có những cái mã kèo uh, cũng như là tiến biết được cái sơ đồ ra sân chính thức của hai đội đó biết chơi với cái lối chơi sơ đồ gì công hay thủ lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo đấy thì à, hiện tại mã kèo nhà cái đưa ra thì đây là mã kèo chấp anh em có thấy này còn mã kèo tài xỉu là 2.25 2.5 cùng với hai hòa cả chặn đó còn ở hiệp 1 thì à, đám ta lần lượt chấp đội chủ nhà nôn bếp với à, mức chấp là 0.25 cùng với đó có mã kèo đồng nữa nha anh em đó còn mức tài xỉu ở hiệp 1 là một hòa rồi à, 0.75 đó rất là nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn thì à, hiện tại tiếng nhận định và lên kèo cho anh em trận đấu này khá là sớm nhá để cho có cái đề xuất từ youtube ấy cho anh em dễ tìm kiếm được những cái mã kèo này để anh em tham khảo ok cho anh em thì uh, trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến đã chọn cho anh em uh, xem cũng như là là uh, đưa lên mã kèo mà tiến phân tích nhận định để chọn cái mã kèo chuẩn nhất cho anh em trong cái video tham khảo này thì anh em hãy cùng tiến phân tích nhận định trước hai cặp đấu này xong rồi hãy đến với cái việc mà mà lựa chọn mã kèo phù hợp để anh em chơi nhé đấy thì trước tiên trước tiên là về trận đấu này anh em hãy nhìn vào cái bảng xếp hạng có thể thấy đầu tiên là đội chủ nhà Nunbet Nunbet thì đang đứng ở vị trí thứ 12 bảng xếp hạng Bundesliga 2 đó giải hàng nhiều của nó Liga với 29 điểm sau 25 vòng đấu thì uh, ờ, Nunbet đang kém uh, đang hơn đang xếp hơn cái đội uh, ở cái nhóm nguy hiểm là cái nhóm gớt hạng thứ 16 ở cái nhóm mà đá vòng hợp để tranh vé chủ hạng mùa giải uh, này là uh, với 25 điểm với uh, 4 điểm cách biệt nha anh em với 4 điểm cách biệt và kém cái đội mà nhóm gớt hạng uh, Rock Top cũng với 4 điểm cách biệt luôn. Đấy vị trí 16 và 17 cũng đang có cùng 25 điểm, chỉ xếp hơn nhau ở vị trí là là hiệu số bàn thắng thôi đó với cái khoảng cách 4 điểm thì cũng không có quá là an toàn dành cho Nutmeg nha anh em còn về đội khách thì sao về đội khách đâm ờ, ta thì đang đứng đầu bảng xếp à, giải hạng nhì của đá Liga với 52 điểm có được sau 25 ờ, vòng đấu đấy thì hiện tại cái đội xếp thứ hai là Nhem cùng với HXV đó thì hai đội này lần lượt có được 49 cùng với 50 điểm thì đây cũng chính là cái ba ba ứng cử viên uh, cho cái uh, cho cái chức mà lên uh, thăng hạng ở Bundesliga mùa sau đấy đặc biệt là Damta đang có cái ờ, phong độ rất là tốt cũng như đi Hedinham này HDV cũng vậy đó những ba câu lạc bộ này đang có phong độ cực cao tại cái giải ờ, hạng nhì của Liga đó và cái chắc chắn là ba cái đội bóng này sẽ ờ, đang nắm hoàn toàn cỡ 70 đến 80% phần trăm là sẽ thân hạng ở mùa giải sau. Và anh em nhìn là hiện tại cái đội xếp thứ ba là HXV đã bỏ xa thằng Fortune với cái mức chấp là 7 với bỏ xa thằng Fortune với 7 điểm cách biệt. Đó, chỉ với 7 điểm thôi nhưng ờ, mình thấy khá là cao nha anh em vì hiện tại cái vòng đấu này đã lên lên vòng là 25 rồi mà cái giải hạng nhì này chỉ có tổng cộng là 30 ờ, à, 34 vòng đấu thôi phía trước chỉ còn 9 vòng đấu nữa thôi anh em đó nên cái khoảng cách này cũng khá là an toàn cho ba cái đội là nhất nhì ba đấy thì hiện tại cái đội mà đang đứng ở vị trí thứ 12 đang rất là gần nhóm nguy hiểm sẽ phải đối đầu với cái cái cái thằng à, Damta đang cạnh tranh cái chức vô địch của giải đấu giải hạng nhất này và giành lấy một cái vé mà uh, tranh sức lên hạng Bundesliga thì chắc chắn sẽ rất là khó khăn dành cho các thằng Nunbet đấy thì đây là bảng xếp hạng anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội nhé đây anh em đầu tiên đầu tiên là đội chủ nhà Nunbet thì Nunbet đã trải qua được cái chuỗi 10 ờ, trận thi đấu gần nhất bỏ đi cái chặn ờ, bị hủy mới đây trước cái thằng uh, trước cái thằng Gesenbot thì uh, trong cái trận giao hữu anh em thì chín trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường uh, chủ nhà nunez có được tổng cộng là 4 chiến thắng 4 trận uh, 4 trận thua và một trận hòa đó thì bốn chiến thắng của nunez là trận thắng uh, một uh, không trước Gesenbus này rồi thắng một không trước Sandhausen này rồi thắng hai không trước uh, Bauxi này đó trong đó là có một trận hòa hòa trước uh, Fortuna tại cái giải cúp quốc gia Đức nha anh em nhưng mà Nürnberg vẫn giành chiến thắng trong cái lột sút penalty đó cùng cùng với đó là bốn trận thua bốn trận thua tại uh, toàn bộ là bốn trận thua tại giải hạng nhì của Bundesliga nha anh em và mới đây nhất vào ngày 18 tháng 3 đó mới đây nhất ở uh, gần hai tuần trước thì uh, Nürnberg đã có một cái trận hòa hai đều trước uh, Bielefeld ngay trên sân nhà của đội bóng này đó thì những cái thành quả gần đây của cái thằng uh, ờ, Nonbet cũng khá là tốt nha anh em không đến nổi tệ đó cũng nhờ những cái điểm số mà mà uh, ờ, Nonbet có được đã giúp cho đội bóng này vươn lên được vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng hiện tại đấy một vị trí tuy không mấy là an toàn nhưng hiện tại bỏ xa cái đội uh, gấp hạng đến 4 điểm cũng là một cái điều gì đó khiến giúp cho Nonbet uh, có thêm sự tự tin ở những trận đấu sắp tới cũng như trong cái cuộc đối đầu này đối với uh, Damta đấy thì uh, còn về đội khách còn về đội khách uh, Damta thì anh em có thể thấy ở 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì Damta có tổng cộng là 5 chiến thắng, ờ, hai uh, trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Đấy thì uh, những chiến thắng của Damta anh em có thể thấy nè, trong đó có đến 3 chiến thắng với 5 chiến thắng nhưng mà trong đó có 4 nha anh em, có đến 4 trận thắng là không để bị thủng lưới trước mọi đối thủ luôn. Đó chỉ riêng trước cái trận mà uh, Bao Exchange là là bị thủng lưới một bàn thôi, còn lại 4 trận đấu còn còn lại là toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào đó một cái phong độ cực kỳ tốt của cái thằng à, Damta trong cái mùa giải à, năm nay đó cái điều này cũng sẽ giúp cho Damta thêm cái cơ hội để gần như là 80% Damta sẽ thân hạng tại Bundesliga ở mùa giải năm nay đấy thì về cái phong độ sân nhà sân khách thì đầu tiên Tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ sân nhà của Nunez. Về Nunez sẽ đón tiếp cái thằng Damta trong cái trận đấu vào lúc 23 giờ 30 ngày 31 trên sân nhà của Nunez nhé anh em Đấy, thì trước tiên đội chủ nhà Nunez đã có phong độ sân nhà phải nói là rất là tốt luôn đó sau cái trận thua trước cái thằng Pauli với tỷ số 1 không và hồi cuối tháng 1 thì ở 4 trận gần nhất nunez toàn thắng trước mọi đối thủ và chỉ để duy nhất thủng lưới một bàn tại giải cúp quốc Đức trước uh, tại giải uh, cúp quốc gia Đức nha anh em trước cái thằng Fortun thôi. Đó, còn lại ba trận đấu gần nhất tại cái giải Bundesliga giải hạng nhì Bundesliga thì cái thằng nunez này đã có liên tục 3 chiến thắng và không để thủng lưới. Đó, 1-0 trước uh, uh, Redenbach nè, cùng với 1-0 trước San Jose đó rồi trận thắng 2-0 trước Pau Isen đó những cái thành quả rất là tốt của Nunez cũng giúp cho đội này thăng hạng hiện tại lên đến vị trí thứ uh, uh, 12 quả thật là là Nunez đang là một đội bóng khá là kiên cường ở cái giai đoạn mà giữa mùa giải cũng như là cuối mùa giải năm nay đấy còn về đội khách về đội khách ờ, ta thì anh em hãy xem cái phong độ của cái thằng ta này tuy là đứng đầu bảng xếp hạng ờ, hạng nhiều của Liga hiện tại nhưng ta đang có phong độ khá là tệ như anh em có phong độ sân khách khá là tệ luôn đó thì nó chỉ có được hai chiến thắng cùng với đó là ba trận hòa ở năm trận đấu gần nhất và đặc biệt hai cái trận thua này anh em để ý hai trận thua nè một không và ba một trước uh, ờ, Hedenham cùng với uh, Bielefeld thì anh em xem này hai cái trận thua này uh, đã Hedenham này đó cùng với cái thằng Bielefeld Bielefeld là mùa trước thi đấu tại Bundesliga nha anh em và đã gớt hạng ở mùa giải năm nay đó cũng như là cái trận thua trước Hedingham cái đối thủ mà cạnh tranh trực tiếp cái ngôi vô địch ở mùa giải này đã khiến cho ta chỉ còn bỏ xa cái khoảng cách hiện tại là hai điểm trên bảng xếp hạng mà thôi đấy và mọi cái thứ mọi mọi việc có thể là thay đổi hoàn toàn nếu như ta có một cái kết quả không tốt trong cuộc đối đầu này đó và cái cơ hội chắc chắn sẽ mất đi cái cơ hội mà tranh ngôi vô địch ở mùa giải này chắc chắn sẽ mất đi với ta nếu như có một kết quả không có lợi cho Nunbet trong cái cuộc đối đầu này đúng anh em nếu như ta chỉ cần hòa thôi chỉ cần hòa bị thằng ờ, Nunbet này cầm hòa thôi thì với 53 điểm có được chỉ cần Hedinham thắng một trận đấu thôi chắc chắn Hedinham đã vươn lên vị trí đầu bảng vì hiện tại cái hiệu số của Hidenium cao hơn cái thằng Ta đến 4 uh, ờ, ờ, đến cộng 4 trên bảng xếp hạng hiện tại đấy thì với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy cùng Tiến xem thêm cái lịch sử đối đầu của hai đội nhé đây thì trong lịch sử đối đầu của hai đội khá là ngang cơ nhau ở bốn trận đối đầu gần nhất thì uh, ờ, Ta có được hai uh, chiến thắng cùng với đó là hai chiến thắng dành cho Nunbet đó mỗi đội có hai chiến thắng khá là đồng đều nhau nha anh em vào cái mùa giải mà 2020 2021 tại cái giải mà tại cái trận lượt đi uh, của giải hạng nhì Bundesliga thì ờ, Nunez đã có chiến thắng trước Damta ngay trên uh, sân khách đó và ngược lại trận lượt về thì Damta lại có được một chiến thắng trước cái thằng Nunez ngay trên sân nhà của mình đúng anh em thì một cái uh, thông số khá là đồng đều nha cũng như hai trận đấu tiếp theo thì Nunez lại có chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà và ngược lại Damta lại có chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Nunez ngay trên sân nhà của Damta đó hai cái đội này phải nói là khá là ngang cơ nhau luôn bất phân thắng bại trong cái lịch sử đối đầu đấy thì tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số để anh em có thể đầu tư vào các cái mã kèo mà mà có thể nói là dễ ăn nhất đấy thì anh em có thể thấy này đây anh em anh em nhìn vào thông số có thấy này ở 6 trên 6 trận gần nhất thì cả hai đội này đối đầu với nhau đều về xỉu góc nha anh em đều không có đến 10 ờ, góc đó dưới 10.5 góc mỗi trận cả 6 trên 6 trận gần nhất luôn Ờ, và 8 trên 10 trận đối đầu gần nhất thì cả hai đội đều có dưới 4 thẻ phạt nha anh em về cái mức xỉu thẻ phạt cũng như cái xỉu phạt gốc ở trận đấu này cái tỷ lệ rất là cao sẽ xảy ra đấy đó và anh em có thể đầu tư thêm cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đó vì ở 7 trên 9 trận gần nhất cả hai đội đối đầu với nhau đều có được bàn thắng vào lưới đối phương và 5 trên 7 trận gần nhất thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên. Đây là các uh, cái cái thông số để cho anh em đầu tư thêm vào các mã kèo này. Đó với tỷ lệ thắng rất là cao đúng không anh em? Đấy thì trước tiên là anh em nên vào cái mã là xỉu thẻ xỉu 4.5 thẻ cả chặn cũng như là xỉu uh, uh, xỉu góc cả chặn anh em hiện tại thì 10.5 này nó hơi cao à, nhưng mà chắc chắn thì uh, xỉu góc trận đấu này chỉ dừng lại ở cái mức là 9.5 cả chặn mà thôi đó cho nên tiến sẽ lựa chọn cho anh em trước tiên trước tiên là với mã kèo hiện tại à, tiến chưa cho anh em về mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu nhưng tiến sẽ cho anh em trước các cái mã kèo này đây đầu tiên là về xỉu xỉu uh, kèo thứ nhất nha anh em kèo thứ nhất là xỉu à, xỉu 4 kèo thứ nhất là xỉu góc xỉu 9.5 góc FT ok cho anh em mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là anh em vào cho tiếng là mã xỉu xỉu 4.5 thẻ FT ok cho anh em đấy và mã kèo thứ ba mã kèo thứ ba mà anh em có thể đầu tư nữa mã kèo thứ ba mà anh em để có thể đầu tư nữa đó chính là mã gì mã cả hai đội cùng ghi bàn đây anh em mã kèo thứ ba nhé tiếng ghi rất rõ cho anh em chơi luôn cả hai đội cùng ghi bàn đấy còn mã kèo thứ tư mã kèo thứ tư thì anh em có thể đầu tư thêm đây hiện tại thì à, tài xỉu về gốc của trận đấu này tiến sẽ cho anh em xem lại tài xỉu về gốc chỉ có 2.25 thôi đó rồi hai hòa 2.5 thì riêng cái mã kèo tài 2.25 này với cái tỷ lệ nổ rất là cao nha anh em vì sao vì hiện tại 5 trên 7 cuộc đấu đầu gần nhất cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên đấy việc vậy mà không có lý do gì để anh em không đầu tư mạnh vào cái mã kèo tài đúng không nếu lỡ như mà hai hòa hai trái nổ hai trái thôi anh em chỉ thua nửa mâm thôi vì mã kèo tài xỉu hiện tại chỉ 2.25 rất là thấp đó với cái việc mà thua nửa mâm và để uh, nổ ba bàn trở lên thì anh em có thể thắng được mã kèo này đó nổ hai bàn thì anh em thua nửa mâm thôi nó cũng không có thành vấn đề đúng không anh em đầu tư rất là hời luôn đấy thì anh em nên vào cái mã kèo thứ tư là mã kèo tài 2.25 tài 2.25 ft đây anh em tiếng ghi rõ cho anh em là vào mạnh mã này ok cho anh em đấy thì riêng đây là bốn cái mã kèo đó riêng mã kèo chấp thì tiếng không đầu tư cho anh em nha vì hai đội này khá là ngang cơ nhau chưa biết được thằng nào thắng thằng nào thua đâu anh em đó vì trong lịch sử đối đầu anh em cũng thấy thấy đó nè tiến cho anh em xem là lần nữa mỗi thằng đều có hai trận thắng ngang với nhau đó nên không biết trận nào thắng trận nào thua thì với cái tỷ lệ kèo này đây là bốn cái uh, thông số mà nhà anh đã đã chuyên gia nhận định đã thống kê cho anh em cho nên tiến cũng sẽ lựa chọn cho anh em bốn cái mã kèo này để anh em đầu tư anh em kết mã nào thì vào mã kèo đó bốn cái mã kèo này với tỷ lệ thắng rất là cao đúng anh em riêng về mã kèo xỉu góc cũng như xỉu thẻ cũng như cả hai đội cùng ghi bàn chỉ có thể anh em chơi trên trang mà thôi ok chưa ba mã kèo này anh em chỉ có thể chơi trên cái trang mà thôi và chắc chắn thầu cò sẽ không có cho anh em chơi ba mã kèo này đó riêng mã kèo tại 2.25 anh em có thể đầu tư mạnh vào mã này nhé thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo về cái cuộc đối đầu này thôi anh em thấy hợp thì anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại đấy thì chủ yếu tiến phân tích kỹ càng chỉ muốn anh em là kiếm cơm gạo muốn kiếm gỡ gạt thôi chứ không phải là để anh em thu tha để sao bờ đúng không anh em đó cho nên với những gì mà mà tiến đã thống kê thì à, anh em kết anh em vào và tiến cũng xin nhắc lại đây chỉ là những cái mã kèo mà nằm ở mức tham khảo thôi vì hiện tại tiến chỉ nhận định theo cái thông số mà chuyên gia nhận định cũng như thống kê những trận đấu vừa qua để tiến lên kèo cho anh em đúng không vì hiện tại chưa có được cái thông số chưa có được cái thông tin chính thức về cái đội hình cái sân của hai đội chưa biết được ai chấn thương chưa biết được là cầu thủ quan trọng của đội bóng là có đá chính hay là dự bị đó đúng không update thì những mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn Tiến sẽ đẩy ghi lên danh nhóm trước giờ 45 tầm một tiếng đồng hồ cho anh em tham khảo cũng như là vào những mã kèo đó thì anh em sẽ có cái tỷ lệ ăn kèo nó cao hơn đó vì lúc đó Tiến anh nắm bắt được cái ờ, ờ, đội hình chính ra sân nè cũng như là biết cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào đấy lúc đó thì cái tỷ lệ ăn nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha anh em đó thì ờ, ghi ở video này chỉ là những mã kèo để anh em tham khảo thôi anh em nhớ nhé anh em kết thì anh em vào còn không có thể thì xem như là tham khảo thôi đó còn muốn đầu tư mạnh vào các mã kèo của các trận đấu sắp tới cũng như ở trận đấu này thì tốt nhất là anh em nên uh, liên hệ với Tiến qua số Zalo hoặc cái Telegram ở phía dưới màn hình này để vào được cái nhóm của Tiến đấy thì cái việc mà vào nhóm của Tiến hoàn toàn miễn phí nha anh em Tiến sẽ không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết đấy nhưng nhưng mà bắt buộc phải có hai cái điều kiện thì anh em mới có thể vào được cái nhóm của Tiến nha thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn phải có một cái số vốn tối thiểu cũng từ một hai củ trở lên đấy với một hai củ trở lên thì tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em cũng như cho anh em vào thêm những mắc kèo tỷ số hay kèo gung gì đó để anh em dằn lại để tránh cái việc thua tha còn cái việc mà anh em cầm vài trăm mà xin vào nhóm của tiến tốt nhất là anh em không nên liên hệ để làm gì hết đó mất thời gian của nhau thêm thôi tiến sẽ không hỗ trợ những anh em đó tiến nói lại rất rõ nhé một hai củ trở lên thì tiến sẽ hỗ trợ anh em thứ hai là anh em phải có một cái trang chơi giống như tiến đó có thể chủ động trên trang này đó thì để chơi cùng trang với tiến anh em bắt buộc phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking nhé anh em đấy thì anh em nếu mà đạt đủ yêu cầu đó thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm mà một cách mà miễn phí hoàn toàn còn những anh em nào mà đã có được cái số tài khoản cũng như là có đăng ký internet banking mà chưa biết cái cách mà chơi trên trang thì cứ à, đừng ngại gì hết cứ liên hệ cho tiến đi đó tiến sẽ hướng dẫn cho anh em chỉ cần anh em đáp ứng được hai yêu cầu đó thôi tiến sẽ hướng dẫn cho anh em là là uh, cách tạo trang cách chơi trên trang như thế nào đó tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em luôn nên anh em không cần lo về cái vấn đề đó nhé đấy thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha anh em Nếu là thật sự anh em đang thua tha sao bờ